thì mình đọc trên một bài báo cho nếu mà bạn qua bụng Mỹ thì uh, Hải Đăng Hòn Nước là một trong những những cái điểm uh, mà có thể tham quan các bạn đó giờ mình sẽ um, dẫn các bạn lên ngọn Hải Đăng Hòn Nước nha mình không biết còn bên đây là người ta dùng uh, ờ, pin điện mặt trời các bạn cây này cây biết cái, cái bồ đề này. kìa đây em bậc cầu thang là mình gỗ các bạn này tay nắm thì hồi nãy mình hỏi rồi trong này mình có thể tham quan tự do các bạn bạn thích là bạn vô thôi trên này không có tầng mà mắt kinh dạ, vâng. dạ Wow Oh video video trước là mình đứng bên phía bên đá bên kia bạn nhưng mà mình chưa qua tới bên này à, bên kia chỗ này người ta thường uh, chụp ảnh cưới này các bạn đó chụp ảnh cưới phim kìa khá mát luôn hiện ờ, phù mỹ nha